hay quá bác các bạn chào bác đa chào bác chào, chào bác. bác dạ lương, lương thật bác dạ. không được đi chợ bao nhiêu ngày rồi dạ, dạ. dạ tôi bữa ba bốn ngày nay rồi bác năm ba bốn ngày nhưng mà trước đó đã ăn hết đồ ăn rồi bác ơi giờ không còn mua được gì nghe ông nói này tôi ờ, không bao giờ tôi muốn thấy có cái biển này mà được treo xong mà trong vòng hai tiếng đồng hồ không được không được đó không bây giờ người ta đã treo đến người ta ngoài cái lúc đấy tôi cũng nhìn thấy biển cả không được có trong nhà luôn mà ờ, ông nói là tôi biết có rồi bây giờ bà con người ta cần cái đấy Trời ơi, cái này sau để, bà sau mình để tạm đi có biết cái tổng đài 1022 không? Dạ có. Dạ dạ gọi máy bận không à? Gọi máy bận không à? Máy bận không à bác? Không không không bắt máy. Dạ, dạ bận bận bận không? Xuống nhưng là nó sẽ thì cố gắng là bây giờ phải tăng thêm 100 người để mà nghe tổng đài rồi dạ thì, thì gia đình là cố gắng cái, cái đó để mà mình kết nối liên tục dạ. với dạ. tổng đài dạ sáu người ạ à. sáu người hai chị em hai chị em nữa dạ dạ dạ dạ dạ, dạ cơm gạo lại à, mì mì mì tôm rau với mì tôm thôi à rau và mì tôm dạ à. không có thịt không có cá không có đi mua được gì dạ. không có thịt không có cá gì hết còn có năm quả trứng thôi năm quả trứng dạ gọi nhưng mà không được bác ơi dạ gọi cũng nhiều lần dạ không, cứ bấm lên cái máy bận không mà nên không có gọi nữa bác tổng đài cứ đổi dây tiếp tiếp không à cứ tiếp tiếp không à